gì vậy anh thả cái xuống đó làm mồi cho nó nó vô luôn nó lượm xong anh bắn một phát ngay đầu luôn bất dạy <laughs> trời Tao lên nhà A thủ đi không Mà lắc bả, lắc bả Thủ mà không, đâu cần phải đi chứ không Lại nó bắn cho bà sợ vậy Trốn trốn bà, trốn đi bà, trốn đi Mới khi nào mình trốn xong cái uh, lát tụi kia giết hết luôn ta Bộ bom bom trong Ừ, lát còn nhìn lại cái tội cỏ của em với anh nè à. Chết mẹ, coi chừng thì các bạn, đéo luôn Má, má thì kìa má, gần để kìa <laughs> Trời thiệt luôn rồi <laughs> Chết mẹ ơi chị Mẹ ê ê ê nó kìa nó kìa nó kìa Ôi có thằng alo Chết mẹ lại bắn nó không ơi Đã không ơi Giết nó thì anh không ơi Đó gần hết má hết đạn nữa Đó đúng rồi Giết rồi giết rồi giết rồi Anh em mình cân cả thế giới không à Cân cả thế giới Và <laughs> đếm Ê ê nó kìa UCT rồi đó đó đó Má <laughs> cây quần què này cũng không có đạn đâu luôn anh ơi Bà đau quá mà hết đạn <laughs> Anh còn có muốn gì rồi chết mẹ lại được Chạy không? Chết mẹ chạy không? Má đi tìm súng bắn coi Chết mẹ súng rồi dạ. <laughs> Chết mẹ em chết rồi hả? Lên lên kìa, lên lên lên lên Đâu, từ từ Từ từ nó bong shot đây mà Kill cam của em, em lộn Mẹ Anh đâu rồi <laughs> Mấy anh chơi nó kêu oh my god quá trời có con thằng có thằng gõ năm giọt anh ơi bình tĩnh đợi nó tới ba còn hai mấy giây à a mình á nó đang đi qua a nó không có nó đang đi qua a hết thời gian rồi thắng rồi chi chi <laughs> ba bóng vợ đều chung đinh ua ua à để ngoài hết đó ba thôi chắc mình đi luôn đi thôi ơ à, con mẹ mày Ê Thông ơi ra bắn luôn ơi Ok Đúng rồi má phối hợp vậy mới hay với ba còn hẳn Rồi Rất bom rồi rất bom rồi Hộp đó, ê thằng đứng đứng biết vậy À đây đây đây Ê ê ê anh, anh, anh đang đi sau lưng đó, anh đang đi sau lưng đó bắt đầu quá vậy Wow Má Má sao chết được không ô ô má mày thêm giết hết luôn rồi what the fuck wow wow wow wow wow wow wow wow wow quá gây hình cái gì ba một đống luôn kìa ba bắn bừa má anh bắn anh bắn bừa một đống luôn nói không dưới được thằng nữa rồi kìa Mày đấy ờ, Được rồi, anh đang, ờ, anh đang ngay à, trên A luôn nè Trên đây có súng là có súng ngắm này bắn không? Đâu, anh đâu rồi Má, anh đang chơi chiến thuật gây gân nè ba Đi, đi, anh nghe, nghe, nghe tiếng lon đo rồi ba Anh nghe tiếng lon đo Má một mình em móng Một mình em móng anh năm lần nữa luôn có vẻ có một thằng gì đó đó thôi một thằng gì đó anh nghĩ là vậy luôn trốn mày đó không nó trốn hả nó trốn dưới này nè coi chừng có thằng trong đó không ai đụng á ê tuốt là bê luôn rồi bạn ôi ôi đi giết luôn rồi má đồng đội giết luôn rồi đi phiêu luôn rồi yeah yeah yeah yeah yeah yeah Quá, nã nã nã ơi em mua gây gân đó bà, em mua gây gân nã mới sướng mà, cây này đam cao bắn liên tục đó bà. ôi ôi nó đi gì lẹ không má nào kêu em con cặc cho ba chạy chạy chạy chạy chạy ê ê thằng đó ơi bắn mày đó đó đó Ê, ê, lùi lại gì vậy má Nó tới mà Tôi chừng cho ba hai ba thằng nữa Ủa mới đông vải liền Má đổ súng hả con Còn thằng nữa Mày trốn hả con Đi còn thằng Đi Ê, nó đi ai shot đó ba Má hên quá em né là cái bông mù Má em né được cái bông mù hên quá hên Dạ dạ dạ dạ lửa lửa dạ, dạ dạ dạ dạ Tôi rồi Còn sống không? Má mày có không, không mày hỏi là, là, là, là, là còn chết hay không mày phải coi coi còn sống không không Chết chứ không <laughs> Em bị bỏng chết rồi Mấy thằng lại đâu rồi? Ở đâu? Đâu đi ma Má chỉ đừng thằng luôn đi ba Ù ù ù Ê Má Đây có vẻ căng não Má nó lắm Ây Đó What the fuck Đấy, sao mà nói anh vụ đó gì ừ. Thôi thì cứ cam cam cho đó luôn đi bà Dạ Ê, nó vô nó vô <laughs> má đừng thằng dữ vừa cầm ly mì lên định ăn mà nó chạy vô thôi mà bắn vào một tay luôn mình ảo vải tưởng tượng nếu mà em ăn mì thì sao ơi ơi ơi bom a không ơi bom a hả ờ hớ má anh vừa cầm ly mì lên luôn ba nó chui vô thôi mà em bắn nó kịp vậy em đi shot đi má anh vừa chữa thằng này luôn má hết headshot luôn rồi không ơi đó này sao không coi vậy không trời ơi em phải nhìn sang trái sang phải rồi mới đi chứ không what the fuck cái quái gì mà chạy lên tới nhà nó bắn rồi ba à? phải ừ nè ông đóng nè bom xóa vào nhà luôn rồi ba má afk một đống luôn rồi sao ba ừ má má là người phải còn hả ờ vậy anh em anh với em mua gì đó nê ghép mà lên cạn đó bà mình cầm đây ghép mà sợ gì ê ê ê lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại lùi mất tùy em má <laughs> má nó là ờ, super shit Uh, no, it's dust. Mấy cây này khó bắn quá không ơi. Buster. Chủ yếu là xả là nhiều, mới bắn thì cũng ít. Uh, I think it's a new update or something ấy ấy ấy Ôi Má Má Nếu ngờ được Em với anh thích mạng cho nó rồi Alo Đây nè, đường này nè Chứ chứ chứ Đó đúng luôn phải không? Chết Má đợi đợi nó xuống rồi ba Má đợi đợi nó xuống rồi ba Ừ. Ủa biết có hành nào gần Fuck you Mẹ có thằng đi nào gần anh không? Ui Shit Ý, ý, ý Đồ, đồ, đồ, nó có hành đi đây Ô, ô đấy đấy em ơi em dạ không ấy cái, cái cái chiến thuật mà em ngồi nhà em đợi đó là cái chiến thuật mò bưởi anh anh anh nghĩ là anh nên ờ, xài đó anh nghĩ là anh nên ờ, đứng đây canh tụi nó ra nghe tiếng chân nghe tiếng chân rồi đây À, anh anh anh canh được nó đi xuống rồi Anh <laughs> kia vừa vừa vừa vừa mới bước xuống còn hai chữ phát lủng mông luôn <laughs> má bừa bãi ủa anh à, ờ, em đang đứng gì đó anh nè từ từ anh đang canh tụi nó xuống qua má má nó xưa chữ cho phát cho lủng mông tiếp à đây coi chừng nữa mà wow. à, đứng đây canh đi ba đi lên gì vậy ba chết rồi đó <laughs> tính đâm vào kia mà nó quay lại đúng lúc phải liền <laughs> vả thật Ê, nó bằng môn một rồi, ai bằng môn, ai bằng khó giờ Đúng Đánh, luôn Nó, nó, nó, Mẹ chú em, ơi ôi Còn nhiêu máu, còn nhiêu máu ơi nó, nó cầm bom rồi Ê, nữa kìa, nữa rồi đi, mẹ Ê, còn thằng nữa không? Ủa, chết hả? Má, chết mẹ <laughs> hello chơi cũng hai thằng rồi thằng thằng đó đâu vậy u b cổng u b đi xuống hết luôn á rồi thắng rồi <laughs> Địt mày giết em tao, giết em tao mày, giết em tao, fuck you Ủa đếp à, hình như đếp thằng này mà Đó, đâm lục đít nó luôn <laughs> Không Ê, lộn, Trời ơi, bốn năm thằng luôn, chạy hết rồi <laughs> đi cái lồn cái anh Duy được một đứa đủ hai đứa đây sao Eagle khủng quá không ơi à. má còn thằng nữa tới còn thằng nữa không ơi má anh đã đại mà trúng luôn đây có hai thằng gây sai không chết mẹ rồi em còn sống không thôi anh anh nghĩ là em nên trốn chứ không à thật là rồi mà không lót thì chắc không chỗ đó không có đâu bạn không có đâu rồi đó đó quy quy coi chừng ơi nó đi nó đi sang biết hết rồi bạn ui thế nè một mình trong cả thế giới nó đang đi chung lô nổ rồi trái trái trái trái em mới thấy con thằng bắn thứ nhắm này nè rồi phải phải đó, ờ, đi lên đi lên đi lên má à, Rush đông ơi Wow! Đồ quá! Mẹ, mẹ đá. Không luôn rồi. Luôn. Má hai thằng này sai rồi. Ui, em đang đâu không? À đây đây, má nó đang tới đó không? Dạ đang nè, nè, nè Ủa mới có thằng chết từ từ Ôi ôi ôi thằng bọn mình mới chết thằng bọn nó chết nó mới bước ra nó chết kìa Ừ biết rồi biết rồi Con mẹ mày đó đúng rồi không Từ từ Hay quá Ú à Rồi anh ơi từ từ đó, nhìn bản đồ đi bạn ơi, ơi nhìn mặt em ơi nice rồi giết rồi rồi đây đây đây đây bom nó đặt được cho ba yeah dạ. đi cái sông xà phi má nó tin gì vậy không Tin trung quốc Má từ khi nào em hiểu luôn cái tiếng Trung Quốc vậy không? Má đi phiêu đi men Ốp rồi Ừ. À, đẹp quá đẹp quá